Dịch COVID-19 bộc lộ cả điểm mạnh và điểm yếu của Việt Nam. Dịch COVID-19 tại Việt Nam với đợt dịch thứ tư bắt đầu từ cuối tháng 4 năm 2021 vẫn đang diễn biến phức tạp khi đã lan ra 59 trên 63 tỉnh, thành phố. Dịch đang tấn công thủ đô Hà Nội, nơi hiện thi hành giãn cách theo chỉ thị 16, trong khi vùng kinh tế trọng điểm phía Nam gồm cả thành phố Hồ Chí Minh đang ứng phó trước mật độ lây lan nhanh nhất từ trước đến nay. Quốc hội Việt Nam vừa quyết định trao quyền cho chính phủ và Thủ tướng Phạm Minh Chính như khi ban bố tình trạng khẩn cấp để sớm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, đồng thời tập trung nguồn lực cho chính phủ trong công tác phòng chống dịch bệnh. BBC News tiếng Việt có cuộc phỏng vấn với Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Minh Khương, giảng viên trường chính sách công lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore, để nghe nhận định về việc ngăn chặn, kiềm chế dịch COVID-19 tại Việt Nam. Vũ Minh Khương, COVID-19 là một hiện tượng thiên nga đen, làm cả thế giới bất ngờ không chỉ về quy mô và mức độ tàn khốc, mà cả về sự biến hóa khôn lường mà đến nay không ai có thể hình dung hết được. Sự xuất hiện của chủng Delta và tốc độ lây nhiễm cực nhanh của nó sang các nước Đông Nam Á trong mấy tháng gần đây là biến cố rất đáng quan ngại. Theo một nghiên cứu khoa học mới công bố mới đây, so với các chủng COVID-19 trước đây, tải lượng virus của chủng Delta trong một người bị lây nhiễm cao gấp 1.000 lần. Vì vậy, với chủng Delta, COVID-19 cho thấy nó có khả năng đánh bại bất kỳ tuyến phòng thủ nào và sẽ khó có quốc gia nào có thể thoát khỏi cuộc đại khủng hoảng mà không bị tổn thất nặng nề. Campuchia và Việt Nam ví dụ điển hình, với Campuchia cho đến cuối tháng 3 năm 2021, tổng số ca lây nhiễm chỉ ở mức dưới 2.000 và quốc gia này được coi là một thành công ấn tượng. Thế nhưng, từ khi có chủng Delta thâm nhập trong 4 tháng qua, số ca lây nhiễm ở Campuchia tăng rất nhanh và đến hôm nay 25 tháng 7 đã ở mức trên 72.000, nghĩa là gấp gần 40 lần so với cuối tháng 3 năm 2021. Với Việt Nam cho tới tháng 4 năm 2021, thành công chống đại dịch COVID-19 được coi là một kỳ tích đáng tự hào được thế giới nể trọng – Thế nhưng, kể từ khi chủng Delta tràn vào, Việt Nam đã từng bước phải trải nghiệm những gì mà các quốc gia khác đã phải trải qua về cả tốc độ lây nhiễm và mức tàn khốc của nó. Về số liệu thống kê, tổng ca nhiễm COVID-19 của Việt Nam đã tăng 30 lần từ khoảng 3.000 vào đầu tháng 4 lên đến trên 90.000 ngày 25 tháng 7 năm 2021. Vì chủng Delta tràn vào Việt Nam chậm hơn Campuchia khoảng một tháng. Nếu dùng kinh nghiệm Campuchia làm so sánh, thì ta có thể dự đoán rằng mức độ lây nhiễm COVID-19 ở Việt Nam, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, sẽ tiếp tục tăng nhanh trong vòng một tháng tới và có thể lên đến 500.000 ca rồi mới bắt đầu giảm. Nếu so sánh với tỷ lệ tử vong của khu vực và quốc tế, Việt Nam cần sẵn sàng về tâm thế về số lượng tử vong có thể tăng từ con số 370 như hiện nay lên đến 4-5 ngàn trong thời gian tới. BBC hỏi, ông đánh giá thế nào về nỗ lực chống dịch của Việt Nam trước sự bùng phát này? Đâu là điểm mạnh và đâu là điểm yếu của Việt Nam trong cuộc chiến mới này? Ông có tin là chính phủ dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ giúp Việt Nam vượt qua khủng hoảng có lẽ sẽ rất lớn. Ông đáp, tôi nghĩ là chính phủ dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kế thừa tốt những kinh nghiệm chống dịch thành công của chính phủ tiền nhiệm dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Thế nhưng, chủng Delta khác rất nhiều với các chủng trước đây, nên các nhận thức về biện pháp truyền thống không còn hoàn toàn hữu hiệu và cần những bước tiến đột phá. Việc một số địa phương ở Việt Nam, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, đang trải qua những khủng hoảng chưa từng có do COVID-19 gây ra là một thử thách tàn khốc. Nó sẽ làm bộc lộ cả điểm mạnh và điểm yếu của Việt Nam trong thời gian tới. Về điểm mạnh, tôi thấy những người lãnh đạo đứng mũi chiều xào rất có lòng với nhân dân, bản lãnh và ý thức học hỏi cao từ thực tế để đáp ứng ngày càng tốt hơn với biến động khắc nghiệt của tình thế. Về điểm yếu, tôi thấy bộ máy còn sơ cứng, thiếu khả năng ứng đáp với khủng hoảng ở quy mô lớn. Bên cạnh đó, nguồn lực có nguy cơ cạn kiệt nếu đại dịch COVID-19 kéo dài và với những chủng mới nguy hiểm hơn. Cách tiếp cận hiện tại của thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội còn cứng nhắc và dựa trên giả định có lẽ sẽ rất là sai là cứ đóng cửa 2 tuần thật tốt là hết dịch và nhà nước có thể bao biện toàn bộ trong nỗ lực chống dịch. Chúng ta còn phải sẵn sàng với những tai họa kép thường xảy ra trong lúc gian nan, mưa lũ, lỡ đất lớn trong mùa bão năm nay là những biến cố không thể loại trừ. Trong bối cảnh khắc nghiệt này, tôi có niềm tin đặc biệt vào sức mạnh của dân tộc Việt Nam mà có lẽ ít ai có thể đánh giá thấp. Thủ tướng Phạm Minh Chính chắc chắn sẽ là người sẽ khai thác triệt để sức mạnh này để giúp Việt Nam vượt qua khủng hoảng. BBC, theo ông, thì Việt Nam sẽ mạnh lên hay yếu đi sau đại dịch COVID-19? Trong lịch sử phát triển sau mỗi khủng hoảng lớn, một số quốc gia có thể mạnh lên, vượt bậc trong khi một số quốc gia khác bị suy yếu đáng kể. Để một quốc gia có thể mạnh lên vượt bậc sau cuộc đại khủng hoảng COVID-19, người lãnh đạo phải có khả năng biến khủng hoảng thành thời cơ và sức mạnh thôi thúc để cả dân tộc cùng dốc lòng ủng hộ cho những cải cách đột phá. Trong nỗ lực này, khả năng tạo lòng tin của dân, tư duy thực tế chiến lược, ý thức tổng hợp tinh hoa trí thức nhân loại và dân tộc cho mọi quyết sách trên hành trình đi đến tương lai và tinh thần đoàn kết tạo cộng hưởng là những phẩm chất hàng đầu cần ở những người lãnh đạo quốc gia. Thiếu vắng những yếu tố này, một dân tộc không thể mạnh lên sau đại dịch COVID-19, cho dù tiềm năng có lớn đến đâu. Tôi hy vọng Việt Nam sẽ có những chiến lược đặc biệt để mạnh lên vượt bậc sau khủng hoảng COVID-19. Chiến lược mà Singapore đang bắt đầu triển khai có thể là một cách tiếp cận hay mà Việt Nam nên tham khảo. Tôi có niềm tin là Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo tứ trụ khác của Việt Nam hiểu rất rõ sứ mệnh của mình trong lãnh đạo đất nước không chỉ vượt qua giai đoạn khó khăn này mà còn làm nên những kỳ tích đáng tự hào trong chặng đường phía trước. Sự đồng tâm nhất trí với sức mạnh cộng hưởng của những người lãnh đạo đứng đầu này trong thử thách khốc liệt hiện nay sẽ là thuốc thử nhanh để ta thấy Việt Nam có mạnh hơn sau khủng hoảng. Giới nghiêm toàn thành phố Hồ Chí Minh, bí thư thành ủy mong nhân dân lượng thứ thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu áp dụng biện pháp giới nghiêm vào ban đêm, cùng lúc Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên mong nhân dân lượng thứ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong hôm 25 tháng 7 cho biết sẽ áp dụng biện pháp cấm người dân ra đường sau 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Tất cả các hoạt động trên địa bàn thành phố sẽ tạm dừng trừ trường hợp cấp cứu và theo yêu cầu điều phối để phòng chống dịch. Giới nghiêm toàn thành Trước diễn biến phức tạp kéo dài của dịch bệnh, tối 25 tháng 7, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị mở rộng lần thứ 7 để thảo luận các biện pháp hạn chế lây lan, tiến tới sớm kiểm soát dịch bệnh. Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng nếu người dân còn ra đường thì dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Ông Phong cho biết, bắt đầu từ tối 26 tháng 7, người dân tuyệt đối không ra đường sau 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Theo vị lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay tình hình diễn biến khó lường do một bộ phận người dân không thực hiện nghiêm việc giãn cách. Ở một số địa bàn đang diễn ra việc tiếp xúc giao lưu với nhau, thậm chí nhiều người đi ra đường dù đang áp dụng chỉ thị 16 năm 2020. Ông Phong nói tình trạng này là hết sức nguy hiểm, là nguyên nhân dịch bệnh kéo dài, bắt buộc phải dùng các biện pháp mạnh hơn và cao hơn. Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh dẫn lời ông Phong cho biết, công an sẽ tuần tra, xử lý người ra đường không có lý do chính đáng và rằng chính quyền thành phố mong người dân chia sẻ, hợp tác để công tác chống dịch đạt kết quả. Biện pháp mà chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đưa ra về bản chất là một lệnh giới nghiêm, nhưng chính quyền và báo chí đều né tránh việc sử dụng từ giới nghiêm. Báo Vietnam Express lúc đầu đăng tin thành phố Hồ Chí Minh giới nghiêm nhưng sau đó đã sửa lại nhan đề của bài báo thành thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu người dân không ra đường. Khái niệm giới nghiêm không được sử dụng bởi các lý do cả pháp lý lẫn tâm lý. Khoảng 1 điều 22 Luật Quốc phòng 2018 có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng Giêng năm 2019 định nghĩa giới nghiêm là biện pháp cấm, hạn chế người, phương tiện đi lại và hoạt động vào những giờ nhất định tại những khu vực nhất định trừ trường hợp được phép theo quy định của người có thẩm quyền tổ chức thực hiện lệnh giới nghiêm. Theo luật này, lệnh giới nghiêm được ban bố trong trường hợp tình hình an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại một hoặc một số địa phương diễn biến phức tạp, gây đe dọa, mất ổn định, nghiêm trọng và được công bố liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cũng theo luật định, Thủ tướng có thẩm quyền ban bố lệnh giới nghiêm tại một hoặc một số địa phương cấp tỉnh. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban bố lệnh giới nghiêm tại một hoặc một số địa phương cấp huyện. Như vậy, về mặt thẩm quyền, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh không được phép ban hành lệnh giới nghiêm trên toàn thành phố. Việc không sử dụng từ giới nghiêm cũng được cho là nhằm tránh gây hoang mang cho người dân. Một số ý kiến cho rằng xét tình hình hiện tại của thành phố Hồ Chí Minh, chính quyền cần tính tới khả năng ban bố tình trạng khẩn cấp. Một khi tình trạng khẩn cấp được áp dụng, chính quyền có thể gia tăng các biện pháp phòng chống, có thêm thẩm quyền quyết định huy động thêm các nguồn lực khẩn cấp chống dịch. Bí thư xin lượng thứ. Cũng tại hội nghị trên, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đã bày tỏ, 16 ngày qua chúng ta đã làm được rất nhiều việc, Cứu được nhiều người nhưng cũng còn rất nhiều việc chưa làm được, nhiều người chưa cứu được. Đó là niềm đau chung, là khuyết điểm của hệ thống chính trị, khuyết điểm của người đứng đầu các cấp. Chúng ta xin nhân dân lượng thứ. Đây là lần hiếm hoi một nhân vật cấp ủy viên Bộ Chính trị như ông Nên nhìn nhận khuyết điểm của hệ thống chính trị và của người đứng đầu cũng như bày tỏ mong muốn được nhân dân lượng thứ. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nói 16 ngày thực hiện chỉ thị 16 giãn cách xã hội đối với thành phố Hồ Chí Minh là những ngày thực sự khó khăn, chưa từng có tiền lệ. Khi phải chiến đấu với chủng Delta mà chúng ta chưa thể lường hết được, chưa thể lường được hết, thì ý thức tự phòng vệ của mỗi người chúng ta là một phòng tuyến quan trọng nhất, có ý nghĩa quyết định, báo tuổi trẻ trích lời ông nên. Vị lãnh đạo đảng Cộng sản tại thành phố lớn nhất nước cũng nhìn nhận rằng khi bắt đầu giãn cách xã hội có nhiều vấn đề phát sinh phải ứng phó liên tục, nhất là vấn đề có liên quan đến đời sống xã hội, sản xuất kinh doanh, an sinh xã hội. Ông nên nói rằng do diễn biến phức tạp của dịch không thể tránh khỏi những bí động, lúng túng, những bị động, lúng túng, hạn chế, khuyết điểm cả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện. Việc giãn cách của người dân có lúc có nơi không nghiêm làm ảnh hưởng đến hiệu quả phòng chống dịch. Và ông nhấn mạnh, chúng ta đều hiểu trong những ngày giãn cách, đồng bào thành phố nói chung và bà con lao động nghèo nói riêng gặp nhiều biến cố. Ta tập trung đáp ứng nhu cầu thiết yếu của bà con, ở đâu còn người thiếu ăn thiếu mặc là lỗi của bí thư, chủ tịch phường đó, xã đó. Cũng theo thông tin từ lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, qua 16 ngày, địa phương này đã tập trung đầu tư cho lực lượng truy vết, lấy mẫu và hệ thống điều trị. Hiện đã có 19 bệnh viện giá chiến, chuẩn bị cho 50.000 ca nhiễm. Thành phố Hồ Chí Minh đã huy động các nguồn lực y bác sĩ với gần 10.000 người và trang thiết bị y tế. Bộ Y tế huy động 4.000 bác sĩ, nhân viên y tế của tuyến trung ương và các tỉnh để hỗ trợ. Phát biểu của ông Nên ngay lập tức gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội. Nhà báo Trương Huy San viết, cách nói của ông nghe mà yên tâm vì nó chân thành, đành rằng có rất nhiều lúng túng nhưng tôi tin những người như ông sẽ lựa chọn những phương án được cho là tốt nhất. Phải trong cuộc, phải ở tổng hành dinh mới có đủ thông tin để ra quyết định. Mong ông thành công để thành phố sớm bình yên.